Mời bạn đến thăm vườn bưởi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang tại à, thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Đàng Giang, tỉnh Bắc Giang với tổng số cây là 400 cây với tổng số ừ, à, với diện tích là gần 6.000 mét vuông à, với giống bưởi diễn và có tuổi đời là 6 năm tuổi và tại mùa này ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 13 ngày 13 tháng tháng 3 năm 2022 và ngày âm lịch thì cũng là ngày âm lịch là ngày 12 ngày dương lịch là ngày 14 ngày 14 tháng 14 tháng 3 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 2 năm 2022 và trên vườn bưởi của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang đã dùng phân bón Zilic. Bây giờ là Hiện nay vào mùa hoa quả rất đẹp. Mùa hoa lụ rất đẹp. Đây. Bảy cánh các bạn này. Bảy cánh. Toàn bảy toàn 6 cánh với bảy cánh thôi. 5 cánh. Còn đây là làm người ta bỏ là nó năm ngoái không không không có thu hoạch. Cây này, này trên đỉnh ấy, những cái tán này là toàn bộ là cỏ với cả là xấu hổ với cả đìm đìm là nó kín hết coi như này những cây này nó gọi sơ sát hết không có một tí gì cả thôi chúng em sẽ làm cái vụ là để cho người trèo lên cây cắt hết cả cây cỏ xuống lấy uh, <laughs> móc kéo hết xuống đấy đốn cánh ít lắm cắt lá tỉa cành mới xử lý còn cái đây nó còn năm cành giờ là nó cũng tương đối nhưng mà mình đây vẫn suy nghĩ là nếu mà muốn để nó, tốt đẹp ấy là vườn bưởi là phải phục sao đâu thì đợi đầu thôi em cũng ấy đi và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật để thụ phấn bằng tay cho bưởi. Toàn 5 cánh hết. Ở đây là đều toàn, 5 cánh. Toàn hết. 5 cánh hết. Thôi nào nào. Cái này 6 cánh. Đấy. Tất cả từ trên này xuống, cả cái bên này. Tất đây. cả cả toàn 5 cánh với 6 cánh chứ hãm hữu mới có 4 cánh các bạn ạ. Đây, toàn 6 thì tỷ lệ đậu quả nó rất là cao. Và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn hướng dẫn thụ phấn bằng tay cho bưởi bằng tay nhé đấy thì nếu như bây giờ mà chúng ta chờ ong bướm thì ong bướm bây giờ nó thuốc bảo vệ thực vật nó bị uh, triệt tiêu nhiều rồi thế và thời tiết thì lại không ủng hộ chúng ta và nếu sinic chúng ta lại không bón nữa thì cái tỷ lệ đậu quả nó không được cao đâu chính vì vậy mà các bạn ờ, sẽ à, thụ phấn cho bưởi à, một cách đơn giản như sau. À, trước khi vào thụ phấn thì các bạn chúng tôi giới thiệu là đây cái phần mà vàng ươm này đó là nhị của hoa bưởi. Và cái phần mà trắng hơi trắng bạc bạc này thì nó là nhụy của hoa bưởi. Thì nếu như mà ta để ong bướm hoặc để gió nó tự thụ phấn thì cái nhị này nó may nó bay được vào cái nhụy này thì nó mới đậu quả còn cái nhị này mà nó bay ra ngoài hoặc do mưa những cái trận mưa to mà nó dụng rơi dụng hết cái nhị này thì đương nhiên là cái hoa này sẽ không đậu quả Chính vì vậy để thay thế cho gió, thay thế ong bướm thì chúng ta làm một cái công tác này để đảm bảo chắc ăn 100% này. Đấy. Đây nhá. Đây là một cái chổi cọ sơn của chị em. Thì đây chúng tôi đã chấm nhiều rồi cái phấn của nhị nó vào đây rất nhiều này, vàng ươm. Thì bây giờ ta chấm một cái vào đây. Ta chỉ chấm đúng duy nhất một cái thôi. Chấm đấy chấm thế này cái thì đây các bạn đã thấy là cái nhị cái nhụy này nó vàng rồi nhá nó vàng rồi đấy nó vàng ươm rồi đấy thế bây giờ tiếp tục ta lại chấm cái thứ hai thôi. chấm đây chấm thêm một cái nữa thì nó vàng hơn thôi, thôi, cái, cái, cái cái cái vàng ươm ta, ờ, ta lại chấm tiếp tục sang đây sang cái này nữa đấy đây đấy thì cái cái nhụy của nó đã được đã được chấm cái phấn vào như vậy nó đã được thụ phấn Thế ta lại tiếp tục ta chấm một cái vào đây Đây Đấy Thì cái này Những cái mà đã vàng đầu như thế này Có nghĩa là đã được thụ phấn rồi Đấy ở đây Đấy nhá Thế tiếp tục ta lại sang đây Ta lại sang đây Đây đây cái trên hai cái trên Đấy, Đấy toàn cái 5-6 cánh Đây cái này là 7 cánh các bạn ạ Cái này là 7 cánh chứ không phải là 6 cánh Cái này là 7 cánh nhá. Đấy, dùng phân silic là có nhiều hoa bảy cánh đấy Ta lại chấm một cái vào đây thế này Đấy, thế là nó đã được tụ phấn rồi đấy Tiếp tục sang đây ta lại chấm một cái Đấy, đấy Thì là nó đã được thụ phấn rồi Đấy, thì cách thụ phấn này rất là đơn giản Đây các bạn làm nhanh này, cứ chấm, chấm Chấm này, chấm này, chấm này Đấy, cứ chấm liên tục thế này để Chúng tôi hướng dẫn các bạn thì làm chậm Còn các bạn tự làm thì chúng ta chấm đây này, Ta chấm đây Chấm rất là nhanh Trẻ em cũng làm được, người già cũng làm được rất dễ làm và hiệu quả rất là cao đấy và nếu như các bạn không thụ phấn được mà các bạn dùng phân Zinix thì tỷ lệ đậu quả của nó cũng phải đạt được 7 80% còn nếu như ta thụ phấn được thì ừ, tỷ lệ thụ phấn của nó sẽ đến à, 8 90% các bạn nhé đấy, nó rất là cao đấy và một cái lưu ý cho các bạn này là nếu như mà khi mà gặp ừ, ban ngày mà trời mưa thì ban tối chúng ta tối chúng ta soi đèn chúng ta thụ phấn đấy vào mùa này thế còn nếu như ban ngày mà nắng nhưng ban đêm nó lại có lâu lâu lại có những trận mưa axit mà mưa axit là cái mưa nhỏ đấy mưa nhỏ mưa lâm thâm mưa ít thôi thì các bạn sáng hôm sau các bạn phải phun nước xịt nước xịt nhẹ thôi không thì dụng hoa nhé để rửa cây để rửa cây để cho nó trôi cái um, axit đi đi hoặc là chúng ta phải à, ra chúng ta rung cây đấy hoặc là buổi tối mà có mưa mưa lâm thâm mưa lai dai đấy thì các bạn cũng ra chúng ta rung cây để làm gì để cho nó rơi dụng cái mưa axit đi đi thì nó đỡ bị dụng còn nếu như mà không là nó dụng hàng loạt nó dụng một phát là hết cả cây luôn các bạn nhé đấy cho nên là Đấy, lưu ý cho các bạn là như vậy và um, một cái nữa là tại thời điểm này thì uh, sẽ có một số cành vượt một số cành vượt ở trong thân có một số cành vượt ở trong thân nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng của nụ và hoa nó làm cho nó hút hết dinh dưỡng của nụ và hoa cho nên là nó hút hết cái dinh dưỡng của đây. Vâng. cây đây đấy cho nên là cái nụ của chúng ta nó sẽ bị bé quắt đi đấy ví dụ như cành này những cành mọc thẳng như thế này này nó là cành vượt này còn cành mọc ngang thế này thì là những cành để sang năm mọc ngang hai bên này các bạn nhé thì sang năm nó sẽ đeo quả còn cành vật thẳng mà nó lên nó tốt tốt như thế này này là cái cành này là nó sẽ cành vượt cành vượt, vượt mà nó hút bên trong ấy thì là vì ấy đi nó gần ở gốc này nhé các bạn nhé đây nó gần ở gốc này này thì các bạn nên bẻ đi chúng ta vặt hết đi đấy vặt hết đi cành này nó ăn hại cây nó không có tác dụng gì cả đây đây ví dụ như cành này cành này này cành này máy có đến được không được được đây cành này, này đấy và cành này nữa cành này nữa thì chúng ta bẻ hết đi đấy thế còn cũng là cành vượt cành này cũng bẻ này đấy, cành này cũng là cành vượt cành này cũng là cành vượt nhưng tại sao ta lại không bẻ bởi vì hai cái cành này là nay mai nó sẽ che nắng che mưa cho cây chùm phía dưới bưởi phía dưới này cho nên là ta để lại có nghĩa là trong cành vượt thì cũng có cành thì chúng ta vặt bỏ những cành ở gốc ấy thì chúng ta nên vặt bỏ nhưng mà cành ừ, ở những cành ở đầu cành thì chúng ta nên giữ lại để nó che nắng che mưa thì chúng ta không phải bọc không phải bọc bưởi đây là một bí quyết đấy nên các bạn chúng ta nhớ lưu ý nhé thế và và song song cùng với việc thẩm phấn bằng tay cho bưởi thì ngày hôm qua ngày hôm nay thì là ngày 14 tháng 3 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 2 năm 2022 thì ngày hôm qua chúng tôi đã có một cái clip hướng dẫn nhưng mà chúng tôi chưa kịp uh, chưa kịp dụng dựng xong phim ạ thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn là kết hợp là phun vân silic cộng với uh, thuốc trị lấm cũng như là thuốc đặc trị cho nhện đỏ dẹp sáp um, nhện đỏ dẹp sáp lấm đấy và một số acid amin để cùng với phân silic để giúp cho tỷ lệ làm cho dai cuống hơn làm cho xa làm cho hoa nụ dai cuống hơn để chống chống dụng hoa tăng tỷ lệ đậu quả và hạn chế một số lấm mốc uh, nhện đỏ bọ trĩ ở trên cây bởi vì trong thời điểm này thì trong thời điểm này là hoa bưởi lúc này nó rất là ngọt và rất là thơm cho nên là uh, con bọ trĩ và con nhện đỏ là nó tập trung ở những cái chùm nụ trồng hoa rất nhiều đấy nó tập trung ngay quanh quẩn ở gần cái cái cây chùm nụ trồng hoa thôi và nó chỉ chờ trực một cái cánh một cái cánh của cái lụ của cái cái cái lụ ra bật ra bung ra thôi là nó chui vào bên trong đấy nó cắn phá và khi mà nó cắn phá thì nó gây đến là bị nỗi quả lỗi quả có nghĩa là bị lám bị đen quả đen nhọ nhọ bẩn bẩn đấy các bạn ạ hoặc là bị sần quả hoặc là trông nó cứ nhiều quả là cứ như là ghẻ rồi dáng nó không cân cân chuẩn vân vân thì khi thì ở giai đoạn này là bọ trĩ và nhện đỏ nó phát triển rất mạnh nếu như chúng ta mà không phun thời điểm này thì nó sẽ phá hoại hoa phá hoại lụ đấy cho nên chúng ta thấy nhiều những cái hoa cái lụ nó nó cắn thủng cả hoa lỗ chỗ luôn và nó làm cho cái nụ cái hoa nó xấu nó hút hết dinh dưỡng cho nên quả nó không thể đậu quả được đấy thì cái việc mà phun phân Sinic kết hợp 5 thứ 5 trong một thì ờ, các bạn ờ, chờ chúng tôi ngày trong ngày nay ngày mai để chúng tôi sẽ dựng xong đấy đây cụ thể là cái này nhé các bạn nhé đây này ví dụ với cái lụ như này thì bọ trĩ mới nhện đỏ là nó tập trung ở đây nhiều thế mình có thể không nhìn thấy đâu đấy thì nó chỉ chờ một hai cái cánh hoa này ra một cái thôi bắt đầu lở bắt đầu lở một cái thì nó chui vào trong này nó chui vào trong này nó chui vào trong để nó làm tổ ở trong này và nó cắn phá cái lũ cái hoa này mà nó làm cho lỗi quả thế thì để không bị lỗi quả thì chúng ta uh, kết hợp uh, phun phân silic cộng với một thuốc cái, số thuốc đặc trị cái, như như những cái uh, này là hôm qua ấy, nếu mình chưa phun ấy là đã thấy những con bọ trĩ như con nhỏ nhỏ con nhỏ li ti li ti là nó cứ bò bò bò bò ấy vâng. ở, ở các nhị với cả trong nhị trong hoa ấy, ở trên hoa ấy. thế nhưng mà đến hôm nay ấy là không thấy cái gì đó hết rồi đấy hết rồi khi mà mình phun cho nó xong thì là không nó hết rồi không không thấy không, không, không thấy con con con, con đấy li ti nữa còn à? đây chiếu vào đây cho này nhiều nụ sẽ không thấy những cái con bọ trĩ mới nhận đỏ nữa đấy đây đây này nó toàn là hoa sáu cánh đấy năm sáu cánh nó đẹp như thế này đấy đấy thì cái, khi mà mình phun như vậy vậy có nghĩa là mình bảo vệ cái chùm chùm hoa này đấy thì nó sẽ không bị lỗi quả còn nếu như các bạn không phun vào tại tại thời điểm này mà các bạn không phun thì sau đây cái con bọ trĩ và con nhện đỏ nó hoành hành ở trong cái lụ này thì nó sẽ cắn phá và lúc bấy giờ mà chúng ta phun thì vừa phát sinh chi phí vừa phát sinh tiền và phát sinh nhân công rất nhiều Đấy. chính vì vậy mà cái khâu phun 5 trong một bằng ờ, kết hợp cùng phân bón sinh phân phát bắc giang để bảo vệ hoa bưởi tại thời điểm này là vô cùng quan trọng là các bạn nhớ đón xem trên kênh youtube cũng như là trên kênh facebook của chúng tôi nhé để các bạn xem các cây là cây nào cũng thế sai lắm chữ chịt thế này bây giờ đây không biết nó đậu này thì vặt quả có ốm không chị <laughs> chắc thế này là mất nhiều nhân công phải phải phải tỉa quả lắm ừ. nhưng mà lúc đấy thì chúng ta sẽ chọn chúng ta cứ thụ phấn đi rồi à, dùng phân silic thì tỷ lệ đậu quả đã, đã rất cao rồi nhưng mà kết hợp chúng ta vẫn cứ thụ phấn đi để cho chắc ăn bởi vì thời tiết năm nay rất độc hại theo các chuyên gia nói rằng 17 năm gần đây thì không có một cái thời tiết năm nào độc hại như năm nay. À, năm nay là một năm mà chăm sóc bưởi vô cùng khó nhọc. À, cho nên nếu như các bạn không có những bí quyết à, và chúng ta không săn sóc cái vườn bưởi này ấy, à, vào từng chu kỳ từng giai đoạn một ấy thì nó rất tỷ lệ đậu quả nó rất là kém và cái uh, năng suất của chúng ta không thể bội thu được chính vì vậy chính vì vậy mà cái việc thụ phấn bằng tay cũng như là ờ, cái quy trình hướng dẫn của chúng tôi à, dành cho các bạn là phun phân xinic kết hợp với một số thuốc đặc trị cho bưởi để bảo vệ hoa tại thời điểm này là vô cùng quan trọng và chúng ta lên các bạn nên quan tâm và cùng nhau chia sẻ các bạn nhé đấy thì xong với lên thôi sau đây thì mời ờ, các bạn à, đến với những chú ong <laughs> những chú ong à, những chú ông thợ đang ngày đêm miệt mài bên những chùm hoa à, trước hết là chào em à, Hoàng Thị Siêm à, ờ, em có thể cho biết cái cảm nhận trên cái vườn bưởi này như thế nào à, vườn bưởi này em nhìn thấy là cây à, quả xanh tốt này những cái à, lá thì bón phân silic này thì bây giờ nó lên thì đẹp này quả thì những hoa quả thì nhiều hơn là dày, lá sờ rất dày những sờ như, những cái bông này là của nó dày toàn những ờ, nó dai mà nó cuống mà nó dày thế các bạn ờ, nhìn những cái cây lá đây những ờ, đang làm chấm thụ phấn cho những cái cành bưởi mà mỗi cành bưởi là sai là toàn những hoa mí này nụ thôi chứ không có lá mấy ít ít lá ít lá đấy ừ. đấy những cái ờ, này là một chùm đây là những ờ, bao nhiêu quả mà chấm chùi này là nó không rơi không dụng cái ờ, không dụng cái sân lân này là nó dai cuống nó làm nó dai không cuống. bị sâu bị thối nó không bị thối hoa ừ, nó không nó bị, không bị sâu hoa, hoa. nó bị ừ. mà cái hoa trông nó tươi nó khỏe ừ. mà hoa nó xoăn vào chứ nó không xòe ra nó không có ngã. đấy nó đây Đấy. nó cứ xoăn vào như thế này các bạn này đấy bây giờ nhìn cái lá bưởi là bây giờ nó mới lên mà cái lá của nó nhất mượt mài nó màu của nó nó đẹp hơn những cái cho những cái lân kia đấy lá của nó cứ mỡ tơ ra lá của nó là nó màu nó nó nó không xanh đen mà và màu nó ngà ngà màu lá ừ. thế à, những cái hoa cái quả đây thì à, sai cả những cành thì toàn hoa với quả đây còn à, lá thì hoa ít toàn hoa mới lụ toàn thôi. hoa mấy lụ vâng. à, mỗi cây bao nhiêu bao nhiêu này chấm chùi này vạch vòi này mà nó không ờ, rơi nó không rụng à. Đấy, các bạn nhìn ờ, những cây thế này à. những à, cây... trước đây thì ờ, bà cho biết cái vườn bưởi này nó thế nào trước cái cây bưởi vườn bưởi này thì nó trông nó cằn cỗi mà nó xấu nó không ra lá trông nhìn xa thì như là vườn xấu mà bỏ nhưng mà bây giờ mới chăm à, vào mà cái à, rắc phân mà hoa quả mấy cây nhìn là nó đẹp mà nó có những à, giờ lá nó ra xanh đẹp mà quả thì hoa mấy quả thì chiều chiếu nhiều hơn cả lá này <laughs> có nhiều những cái chùm quả mà nó ra đậu rồi đấy các bạn ạ nó ra trước nó đậu rồi đấy đây là hoa thì toàn 5 ừ. cánh ừ. 6 cánh đây. 5 cánh 6 cánh mà cái hoa của nó ở đây nhìn này những cái hoa của nó nó quăn vào này đẹp này nó không có như là cái phân kia mà nó xòe thẳng cánh ra ừ. quăn vào này thì nó không rụng đấy, đấy. như thế này ừ, cái đây cái, cái màu lá này mới chăm thì nó được đẹp thế này ừ. đấy đấy còn toàn quả là quả đây nó không có à, có hoa có lụ dày à, chát này hoa những cái hoa nó có bông nó to này một cành nó từng này này nó to thế này lá thì ít mà Đấy. toàn nụ mới lá hoa thì nhiều ít. toàn nụ với hoa là nhiều mà cái cỏ đó dày bông mà nó dai mà cầm những như thế này là nó không rơi không rụng bạn thử rung một Đấy. cái xem bạn cầm cái cành bạn Đấy. thử rung nào đây đây cái cành đây. này này bạn rung đi Đấy, rung mạnh đây, thoải mái đây. Rung thoải mái không dụng ừ. các bạn nhé. Đấy. Rung thoải mái không dụng. Đấy. Không phải, đây cái những cái cảnh này nó mới ra mà nó chưa có lá mà nó sai toàn quả quả thế này ít nữa phải ngắt đi thì Chắc ngắt đi thì phải ba bốn phải bảy phần chỉ để ba đây vâng đúng rồi đấy ngắt đi, đi có bảy phần chỉ vâng. để ba chứ còn vâng. thế này nhiều lắm Ba nhận xét về cái nhị của cái hoa này thế nào cái nhị của nó thế nào cái nhị của nó thì bông thì của nó dày mà nó xoăn vào mà cái lá của nó xoăn nó lại à, ừ, nó không có xòe xòe đây cái nhị của nó đây để bà nhận xét về cái đây cái nhị của cái cái cái bông này đây cái vàng vàng này. này cái bông tròn vàng này là nó nhiều nó dày ờ, dày cái màu vàng mà cái hoa của nó thì năm cánh cái cây này là năm cánh ừ, cái bông đấy, này năm cánh cái bông này thì năm cánh mà, mà cánh nó dày không ạ cánh nó dày mà nó dày khỏe quỷ. lá đấy nó, dày nó không có quăn nó không có thẳng lá nó dày lắm này đấy, đấy. thế này trong này nó không rụng nếu mà cái bông của nó mà nó thẳng thế này thì chắc động vào là nó rụng như những cái bông thế này thì tha hồ này đấy làm mạnh nó cũng không dụng Đúng cầm rồi. nó cũng không dụng đấy. đúng rồi đấy là nó khỏe lá nó dai này cái nhị của cái nó của nhiều nó dày nó nhiều nó dày màu vàng này vàng chới lên đấy thì nó đấy. không không dụng nếu mà nó mà đã lá nó thẳng ra mà nó phè phẹt thì là nó không dai cuống không dai cái này là không dùng cái lân này là nó sẽ, nó sẽ rụng ra nó sẽ không ấy đây những cái lá này màu bây giờ lên là đẹp toàn ừ. hoa mới quả đấy. Ừ, mơn mởn ra rất mơn là đẹp mởn nhất đẹp Vâng, đây. Mà trước kia cái ờ, những cây này là nó cằn cỗi là nó hỏng. Tuần à, chết đấy nhỉ? Nó Tuần chết không ấy. có trông thấy một cái gì mà bây giờ nó lại ra hoa hoa quả nụ nhiều thế này. Đấy. Nó ra dày chít rồi chứ. Dày chít dày chít đấy. Này. đấy. Nó ra thế này làm ít nữa ngắt thế này thì phải 70% ngắt thì để 30%. <laughs> chứ còn nó nhiều này để làm sao được. Đúng rồi nó nhiều Đấy, quá nhìn là cành nào cũng thế mấy vạn mấy hoa mấy quả chứ không riêng cành nào Đúng rồi. Đấy. Bà thấy là cái sự phân tán ở trên ừ, hoa lụ hoa trên cây này nó có đồng đều không ạ? Đấy là ờ, hoa thì màu vàng thì đều. Vâng. Không có cái gì là ấy cả. Hoa đều màu vàng mà nó dày cái ờ, cái cái cái, cái lụ hoa của nó đây. Vâng. Cái lụ hoa của nó là nhất dày. Này. Ừ cái xung cái quanh nhị, cái, nhị, cái, cái nhị của nó nhị thì của nó, nó rất dày nhất dày đây nó chát một lượt đây nó dày lắm nó dày chắc một lượt mà, mà hạt nhị nó to hạt nhị nó to mà nó ừ. không uh, không rơi gì sát đấy. đấy chấm chùi thoải mái đấy các chấm bạn này chấm chùi thoải mái nó mà không nó không rơi, rơi. Ừ. đấy đó. thì chứng tỏ rằng cái phân sinic này nó làm dai cuống các bạn này đây cái phân này thì nó nó dai cuống mà nó đẹp mã cả cái lá này lên xanh ờ, xong lần này lên là nó sẽ màu của lá nó mởn đẹp chứ nó không phải như cái màu lá xanh gì à, ra là không có màu xanh ngà ngà màu xanh này là màu xanh ngà ngà cái lân này nó nó tốt nó dai mà nó đẹp. nó làm dai cuống nó làm dai cuống vâng à, nếu như các bạn mà tinh ấy thì các bạn nhận thấy là đây ở cái chùm này nhá ừ. là cái nhị của nó đây này bạn bạn cầm bạn giữ giữ tay đừng đừng chấm bội cái nhị của nó đây cái nhị của nó đây nếu như bạn tinh nhá thì bạn thấy rằng cái nhị của nó đã chạm sát vào cái nhụy này rồi thì đương nhiên là không cần thụ phấn nó không cần gió không cần ong nó cũng tự nó, nó rơi rơi cái phấn này vào đây cái phấn đây. này nó dày cái phấn này nó đã nó sát cái nó rồi. ôm dính xung quanh vào cái nhụy rồi nó không xòe ra nó không xòe ra ừ. đấy thì tỷ lệ đậu quả của nó nhìn hoa là mình đã phán đoán biết là tỷ lệ đậu quả nó đã cao ừ, rồi nó đã cao đấy. hơn đấy thế còn nếu mà dùng phân thường thì là cái nhị của nó là nó lở ra hơn nó lở xẹt xẹt ra nó lở xẹt xẹt, mà Đấy. cái màu lá này là nó xanh đậm chứ nó không xanh màu ngà thế này vâng và cái nhị của nó xẹt xẹt ra thì nó không chạm được vào cái nhụy của nó thì cái tỷ lệ à, thụ phấn của nó không cao và đặc biệt là cái hoa mà dùng phân thường thì nó sẽ rất là mỏng cánh nó mỏng và là cái ờ, do không có cái tính chất làm ờ, dai cuống cho nên là nó sẽ bị ờ, bị rụng đấy nó mạnh nó ừ, nhanh như nó không như cái lớp màu nó thế này thôi cái cây lúa thì nó đẻ mạnh hơn đấy vâng lá của nó ấy hơn nó không có như cái lân kia đây nhá ừ, cái chùm quả này đã đậu rồi các bạn này đây chùm quả này đậu rồi chúng tôi làm một động tác để cho các bạn thấy là ờ, xem là tỉ lệ ra cuống như nào nhé đây tôi dung này tôi dung này tôi dung này tôi dung đây tôi dung đấy nó chỉ có dụng cánh thôi dụng cánh hoa thôi tôi dung thoải mái không dụng nhá đấy tôi dùng này đấy tôi dùng thoải mái các bạn này đây thoải mái đây nó nó chỉ dùng những cái cái cánh thôi nó cánh hoa thôi còn quả nó không dùng quả nó vẫn dương nguyên đây các bạn này đấy tôi dùng đấy đấy thì chứng tỏ rằng dùng phân silic nó làm dai cuống nó tăng tỷ lệ đậu quả hơn đấy đây các bạn có thể thấy à, bà thấy rằng cái sự phân bố hoa ở trên cây nó thế nào nó có đều không ạ đấy thân cây thì hoa sự phân bố thì... hoa ở trên cây có đều không ạ trên cây thì là à, cái quả thì nhiều hơn lá hoa lụ, quả lụ, lụ là lụ, nhiều hơn lá lụ hoa lá nhiều hơn lá hơn. Vâng. lá là không có mấy cái lần vâng. này là nó không ra lá mấy mà ừ. nó chỉ ra những bông tập trung. hoa những quả tập trung thôi vâng chứ nó không ra những uh, lá nhiều như những phân khác những phân khác là phải nhiều lá nhiều lá nhưng, nhưng mà cái, hoa lụ kém ừ, cái phân này nó ra lụ với hoa giấy chát nên lá thì lại ra ít vâng. nó chăm vào cái ờ, thân quả của nó nó ra là nó không có ra lá nhiều mà nó ra toàn thân với quả thôi vâng đấy, đấy tức toàn những lá mới hoặc quả đây là cái cây này có độ hai cành lá con còn bao nhiêu là nụ với quả hết đây chỉ có hai cành lá con toàn nụ mới hoa hết đấy trên cũng thế mà dưới né vâng mà toàn là hoa năm ờ, sáu cánh năm 5 cánh. cánh mà dày cái hoa của nó nó bẻ lại cụp vào chứ nó không có đây cái cánh là nó cụp vào này đấy. nó cụp ừ, sâu xuống nhìn nó đẹp lắm nó cụp sâu ừ. chứ nó không ấy chứ nó không có như là cái ờ, hoa giống phân thường kia Đấy, trông những cái cây ừ. này thì lá thì không có mà chỉ có quả như ấy ít nữa này chỉ có lụ mới hoa nhiều thôi chỉ các bạn này hoa nhiều thôi đấy chúng tôi chiếu cả này, từ trên xuống dưới cho các bạn thấy này mà để mà nhiều hoa này nhiều quả này cũng ờ, ngắt đi bảy tám mươi phần trăm thì để hai mươi phần trăm này vâng hai mươi phần trăm thôi không nhiều quá ở đây toàn độ mỗi một cành độ mấy chục quả thì nuôi thế nào tu tủa nhỉ chúng hoa lụ tu tủa tu tủa như này vâng Ba thấy là tỷ lệ hoa nụ hoa ở trên các cây nó có đồng đều không? Hoa cây thì đều dày. Cây nào cũng chát cây một lượt các bạn nhé. Chát một lượt chứ không phải là ừ, một cây một, cành nào cũng nhiều. Cây này còn trắng xóa luôn này này. Cây này còn trắng xóa cây, ờ, luôn đấy. Cây, cây đấy nó lở ra nhiều hơn chứ nó trắng hết. Trắng xóa luôn đấy các bạn ạ. nhiều. Vâng, có những cây đầy cây này như thế này. Đây, bảo đây mê lắm. Đó vào đây vào vườn bưởi lấy mê không thể về được các bạn ạ à. lụ nó rất là to nụ to lắm đây những cái lụ này thì phải bằng đầu ngón tay mình luôn đấy hoa mà thân bưởi vàng này nhưng nó thơm nó thơm nhỉ nó thơm ờ, thơm ngào ngạt này. thơm hạt bưởi thì nó không có như là những cái kia hoa ừ. bưởi này thơm mà nó thơm dày ngọt. nó thơm ngọt ừ. thơm ngọt luôn đấy, đấy các bạn này nó cái phân bố ở trên Đấy. cành cao cành thấp đều đều lá cây thì không có chỉ có đọc quả mới bông thôi <laughs> đều lụ mới bông thôi đều lụ mới bông thôi mỗi một cành mấy chục toàn lụ mới bông không có ấy mấy không không lá thì ít mà lụ bông thì, thì nhiều có, nhưng mà đây những cái chùm hoa này nó to lắm này là nó tập trung vào quả vào vào hoa chứ, vào quả và hoa nó ra nhiều chứ nó không tập trung lá nó không ra lá vâng đây các bạn này những cái chùm mà to <laughs> bằng cái bát ô tô luôn đây này đấy nó cứ dày chi dày chít ra nếu mà nhìn mình nhìn ngược ánh sáng từ dưới lên thì mình cứ tưởng nó là cái chùm gì cơ tại vì nó trắng hết nó có hoa trắng hết có à, lá nó sai cứ chát một lượt như thế này các bạn này đấy đây trên cao dưới thấp chỗ nào cũng có chỗ nào cũng có cái cành này không có một đọc mấy cái lá đọc mấy cái lá thôi có đấy. toàn quả là quả này đây mấy cái này cái hoa này là bảy cánh luôn các bạn này bảy cánh đây hoa nhiều cánh thì nhị nhiều ít cánh thì nhị ít đây cái này này nhị nó nhiều vô cùng luôn chi chít luôn và nhị nó đã chạm được vào cái nhị rồi đấy cái bảy cánh các bạn nhé đấy đây đúng bảy cánh luôn bẻ cánh nhiều lắm bên ngoài thì ờ, trong vườn lá nhỏ xấu bên trong ngoài thì không thì ờ, toàn nụ mới quả đây 6 cánh đây những nụ ờ, dày vâng toàn là 6 cánh thôi chứ còn ít 4 cánh thì họa hoàn mới có 4 cánh các bạn ạ đấy nhị nó đã nó đã vàng chới ra như thế này rồi thì cái này là sẽ báo hiệu cho cái cái vụ bưởi bội thu các bạn quá chả tí lá đâu chỉ tí nụ hoa thôi <laughs> như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xong về cái quy trình thụ vấn cho bưởi bằng tay và một số lưu ý trong khi mà bưởi đang ra hoa và để giúp cho lụ hoa chất lượng cao, cho lụ hoa à, tỷ lệ đậu quả tốt thì chúng tôi đã có những cái giúp bà con chúng ta có những cái bí quyết để khắc phục cái tỷ lệ mà à, nó làm ảnh hưởng tới lụ hoa và giúp các bạn phân biệt được ừ, cũng như là nhìn hoa để ừ, cảm nhận được các cái tỷ lệ đậu quả của nó như thế nào đấy đặc biệt là khi mà dùng phân bón silic tân pháp bắc giang thì đã mang lại cho cái hoa bưởi ừ, chất lượng hoa bưởi cánh dày hoa to tươi lâu lụ to mập khỏe và giảm cái hoa chanh hoa hoa ban hoa đào tăng cái tỷ lệ hoa à, khỏe hoa to hoa khỏe mầm mập à, lụ mập và tăng cái tỷ lệ à, đậu quả lên cũng như là giúp cho cái chất lượng của hoa của lụ tốt hơn và làm dai cuống để chống dụng quả tốt hơn thì mọi cái thắc mắc về phân bón silic cũng như là tư vấn về kỹ thuật chăm sóc bưởi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 và chúng tôi rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này tới mọi người thân Chúng tôi mong muốn rằng uh, mọi người, mọi vườn bưởi đều uh, trang bị cho mình những cái kỹ thuật chăm sóc bưởi Để làm sao mà vườn bưởi của bà con năm nào cũng bội thu, năm nào cũng bán được giá và chất lượng bưởi ngon, thơm uh, Đúng, trở về đúng nghĩa với chất bưởi diễn để nâng tầm giá trị thương hiệu buổi diễn của chúng ta lên một cái đỉnh cao mới ở đây là một cái mong muốn của những người làm chương trình và chúng tôi xin hẹn gặp lại bà con vào những clip hướng dẫn uh, theo cái lịch trình phát triển của cái vườn bưởi này để các bà con chúng ta cảm nhận được là chất lượng phân bón Silic thực sự phù hợp cho cây bưởi mang lại giá trị thương hiệu cho nhà vườn và cuối cùng thì xin chào kính chúc bà con bội thu hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo